One, two, let's get it Kim Cương, 10 nghìn Kim Cương, 2 nghìn Bạn, bạn ơi, cả xin đây Chân, chân, đỏ, đỏ, chân, chân, đỏ, đỏ Để cá kém nặng to Bạn, bạn, bạn ơi, viên thuốc 2 nghìn Mấy viên là to, bạn đúng, chân, đỏ,